các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi ờ, mang đến các bạn sản phẩm để máy tuốt lúa mini đây đây là xưởng đang à, một trong những xưởng đang sản xuất cũng như là lắp ráp máy à, tuốt lúa mini cho điện máy Thịnh Thành như điện Cường Linh chúng tôi sản xuất đấy máy tuốt lúa mini này đây đây là trong quá trình lắp ráp thì à, máy Ờ, những máy sau khi hoàn thiện này đấy máy được một sơ một màu xanh rất là mát rất là đẹp máy thì được pulley pulley đôi xong rồi dẫn đầu ở ngoài một pulley bé này dẫn đầu xuống dưới chỗ là sừng rung đấy, pulley sừng rung này đấy ở đây là pulley đôi này sẽ có một dây là kết nối ờ, nó liên kết qua động cơ còn một dây bên trong sẽ kết nối vào pulley ờ, của cánh quạt đấy, sừng rung đấy, rất là nhỏ gọn tiện lợi à, máy rộng khoảng tầm khoảng à, 45 45 phân 45 50 phân đấy đấy có bệ đớ của động cơ sẽ được hạ hạ xuống như này đấy máy sẽ đầm hơn đấy ở sân giá đỡ sẽ có ờ, con ốc để tăng giảm căng cho loa chỗ này đấy khi bà con về dùng lắp động cơ vào thì có thể tháo nóc ra này đấy thì chúng ta căng cái dây cu loa lên Đấy, dễ hơn à, máy được ờ, đang được hoàn thiện rồi Đấy. còn ở xong ờ, này là phần ờ, máy đang lắp ráp này dây cu loa thứ bu ly này đấy của bu ly đôi này bản to chắc chắn đấy, ở ngoài chấn động xong nó đi đi bé nữa đấy, tôi khóa lại con ốc đồ này đấy. Đấy. thì dây của loa sẽ dùng bản A50 và bản uh, cái này là bu uh, ờ, dây của loa này A33 đấy. 50 và 33 và 49 đấy ba loại dây đấy này toàn bộ bể đỡ thứ hạ trọng tâm xuống này dạng rung này sang dùng ờ, gọi là cái vui vui ờ, để tạo độ rung cho cái sạc đấy đôi khi cái cạnh này này đấy cạnh nó đập vào cái vòng bi bên trong thì sạc sẽ rung và tốc độ cái cạnh nó liên tục liên tục thế sạc rung đấy ở hai đầu sàn sẽ được uh, kết nối vòng bi ở hai đầu ở đây là hai, hai con bi này đấy rồi cũng có một cái này đấy nó chuyển động rung như thế liên tục liên tục như thế đấy. máy được là sẵn này nó có khóa chốt đấy ở trên thành máy có các viền này làm dày hơn đấy các cái vòng này vòng kéo này cũng là khi mình chúng ta bỏ lúa vào thì nó sẽ chạy theo những cái vòng vân như này đấy để những hạt lúa của mình sẽ được đập xuống những cái lưới này đấy, ra những à, máy được lắp đặt lắp ráp đây là máy à. vâng vâng đấy thì chưa sơn đây là mới lắp ráp này đấy đấy đây toàn bộ máy đây cánh quạt của nó này đấy là thấy không cánh quạt và được ba cánh để cái uh, lượng gió nó đủ vừa phải nó thổi được uh, hạt lép và những loại uh, à, to các thứ nó bay ra sau máy còn sản phẩm ra được rung xuống hạt chắc sẽ được rớt xuống như sàn thế này đấy sàn rung được làm ba cấp hai cấp trên là sàng à, lỗ ở dưới là sàng liền đấy thì khi chúng ta hạt chắc các thứ nó rất xuống dưới cùng, hạt rung sẽ được à, trôi ra phía trước này đấy chúng ta có thể đổ à, bỏ cái thúng hoặc là cái chậu gì đấy có thể cứng sản phẩm ở ngay dưới này đấy. Đấy, đây là con máy khi đây nó quay này đấy, con máy khi vừa lắp ráp xong đấy ừ, này sau khi phủ lên một lớp sơn máy sẽ được khoác thêm một lớp sơn xanh như này đẹp sáng dễ vệ sinh đấy máy nhỏ gọn tiện dụng xong máy này bà con ờ, có nhu cầu muốn mua máy thuốc lúa mini để sử dụng cho ờ, phục vụ cho bà con ở vùng cao những đoạn ruộng bậc thang những nơi mà những máy lớn không vào được để tiện lợi gia đình sử dụng cho nhu cầu gia đình thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh ờ, số 1 lô tg ba khu giám khu hiệp xã tư hiệp thành phố hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm như là những phương thức vận chuyển Đấy, thì uh, máy đến thì máy cường linh chúng tôi uh, sản xuất và phân phối sẽ được à, một màu cơ bản như này đấy nó xăng rung 3 cấp đấy, tiện nhỏ gọn tiện lợi năng suất cao đấy là giúp ích cho bà con trong quá trình à, mùa thu hoạch lúa lúa đấy để mang ra sản phẩm hạt lúa chắc cho cho mình không bị trộn lẫn nhưng hạt lép như là chúng ta phải quạt lại so với những máy đời cũ đấy thì giúp cho bà con được à, bớt được nhân công cũng như thời gian thì cảm ơn bà con đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn quý vị các bạn